chào tất cả anh em nhé thì ờ, tiếp tục cái video này tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em biết về cái cách chơi tài xỉu cách nắp tài xỉu bịp luôn thắng bằng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 hoàn toàn là không tang dành cho tất cả các anh em đi lắc tay cái chơi tài xỉu đi ờ, lắc tài xỉu bịp anh em nhé thì những anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này thì anh em biết được là cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ đó thì bằng cái cách nắp tài xỉu 2020 này nó sẽ giúp cho tất cả các anh em đi lắc tay cái anh em có thể là lắc giữ tài giữ xỉu và anh em có thể là lắc hột tài xỉu 2020 này theo ý muốn của anh em và lắc những cái thế hột khó anh em nhé vâng thì cái tỷ lệ lên bão của nó cũng rất cao nó trước tiên tôi sẽ thử luôn cho anh em về cái độ tăng tích của cái bộ đồ chơi một tài xỉu 2020 này Đây, tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em là cái nước muối này nha ok chưa nước muối hoàn toàn được anh em nhé thì à, tôi bao cho anh em là ăn thua chạy hột luôn Đó. thì à, ngâm nước muối xong ờ, ngâm nước muối hoàn toàn được anh em nhé Đó. thì à, ngâm nước muối xong thì anh em nên là ngâm nước muối rồi thì bây giờ tôi cũng sẽ thử luôn cái nam châm luôn cho anh em này Đấy, anh em nam châm hít nha anh em Thôi, hoàn toàn là không hít rồi anh em nhé ok chưa nắp luôn này anh em thử lần châm không hít anh em nhé vâng còn cái à, cuối cùng tôi sẽ dọn đèn pin cho anh em đây tôi sẽ dọn cho anh em này em thấy không một hoàn toàn trong luôn anh em nhé rất trong em thấy đẹp không ạ ok anh em nhé tôi dọn đây là đĩa luôn này đó anh em thấy không đĩa lắc hoàn toàn là không tan bằng cái cách nắp giữa tài giữa xỉu độc quyền của bên tôi anh em nhé và cách nắp hột tài xỉu 2020 theo ý muốn của anh em thì cái tăng tích thì tôi cũng thử cho anh em rồi thì bây giờ tiếp tục tôi sẽ thử luôn cho anh em là cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó mang lại cho anh em thì tôi cũng không đảm bảo cho anh em nó mang lại cái hiệu quả là 100% nhưng mà chắc chắn sẽ nó sẽ mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác 7 đến 80 phần trăm để giúp cho tất cả các anh em đi lắc tay cái lắc tài xỉu luôn thắng anh em nhé đó đây thì đây tôi sẽ lắc cái hột này đi đều 5 năm cho anh em này đó 245 thì tôi sẽ đắt số xỉu cho anh em nhé đúng không anh em 122 xỉu ạ tiếp tục nha anh em đó 445 tài đó nó lại số xỉu anh em nhé cái hồn này đi rất đều luôn này anh em rồi dạ, tiếp tục ạ đó xỉu ok cho anh em hộp ờ, ờ, đi rất ok luôn anh em nhé rất chi là đều luôn ờ, bốn bốn năm này một hai sáu anh em nhé bốn năm sáu tiếp thì tôi vừa rồi tôi đã lắc cho anh em về cái độ đi đều của hộp thì bây giờ tôi cũng sẽ dùng cái cách nắp hột tài xỉu của bên tôi à, nắp giữ tài giữ xỉu cho anh em nhé thì à, đây là chén tài tôi sẽ nắp giữ tài luôn cho anh em ạ 336 chuẩn xác cho anh em ạ một chén này. đó 346 hai chén tài anh em nhé đó. 3 236 tiếp tục vẫn là tài 566 vẫn là tài ok cho anh em 466 rất chính xác luôn anh em nhé rất hiệu quả vâng thì cái chén này nó bị bị phản sang xỉu thì ờ, tất nhiên rồi cái bộ đồ chơi này nó cũng có những cái chén phản của nó anh em nhé cái chén này nó bị phản xuống xỉu thì tôi cũng sẽ lắc giữa xỉu cho anh em nhé 124 xỉu này anh em một chén lợi đó 136 hai chén xỉu nha anh em 114 à nào, tiếp tục ạ à. 124 vẫn là xỉu anh em nhé đó anh em thấy không ạ à? 234 xỉu anh em này tiếp tục này Vâng thì vừa rồi tôi cũng lắc cho anh em vài chén để cho anh em xem cái độ hiệu quả về cái độ chính xác và cái cách chơi tài xỉu, cách lắc tài xỉu biển nó có phù hợp với ờ, có phù hợp với anh em để đi lắc tài xỉu biển hay không thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi hộp tài xỉu hay không hay không của bên tôi cũng như các bộ đồ chơi tài xỉu biển khác thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé thì ờ, cái video của tôi cũng kết thúc tại đây thì anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái video mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp và cũng như là các bộ, bộ môn cờ bạc bịp khác anh em nhé chào tất cả anh em